Tài chính thế giới trao đảo sau tin Trump dương tính với ncov. Chứng khoán tương lai Mỹ, đồng đô la, dầu thô và giá vàng biến động mạnh sau tin vợ chồng Trump dương tính với ncov. Hiện tại, DJIA tương lai mất 1,5%, S&P 500 giảm 1,57% và Nasdaq 100 mất 1,9%. Các chỉ số này đã đi xuống từ trước đó, sau tin hopkins trợ lý thân cận của ông Trump, được xác nhận nhiễm virus khiến ông và bà Melania phải xét nghiệm và bắt đầu quá trình cách ly. Tuy nhiên, đà giảm tăng tốc khi Tổng thống Mỹ thông báo trên Twitter rằng cả hai vợ chồng ông đều dương tính với nCoV. Ngược lại, đồng đô la Mỹ mạnh lên sau tin này, đặc biệt so với bảng Anh, đô la Australia và đô la New Zealand. Yên Nhật cũng đang tăng giá, cho thấy dấu hiệu nhà đầu tư đang phòng trừ rủi ro. Giá vàng giao ngay thế giới cũng tăng gần 30 USD trong nửa giờ, từ 1.890 USD lên 1.906 USD một ounce hiện tại. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 0,6578%. Điều này có nghĩa giá loại trái phiếu này đang tăng. Trên thị trường dầu thô, giá Brent giảm 3,62% về 39,45 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI cũng mất 3,64% xuống 37,31 USD một thùng. Hôm qua, hai loại dầu này đều đã mất gần 4%. Việc ông Trump dương tính với ncov có thể gây ra làn sóng biến động mới trên thị trường, do nhà đầu tư đang theo sát diễn biến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Việc này sẽ làm giảm khả năng vận động tranh cử của ông Trump. Sin Carlo, chiến lược gia tiền tệ tại Westpac nhận xét, nó cũng sẽ khiến ông ấy chịu thiệt hại do quan điểm của Trump là không nên quá lo lắng về đại dịch. Hôm qua ngày 1 tháng 10, chứng khoán Mỹ tăng điểm sau một phiên đầy biến động. Các số liệu kinh tế vĩ mô cho thấy Mỹ đang yếu dần. Trong khi đó, triển vọng gói kích thích tiếp theo còn mờ mịt. Chốt phiên, DJIA tăng 0,13%, S&P 500 tăng 0,53% và Nasdaq Composite lên 1,42%. Người cầm trịch kể về đêm tranh luận giữa Trump và Biden kinh hoàng. Chris Wallace cho biết, chưa từng trải qua điều gì như tranh luận giữa Trump và Biden và không ngờ mọi thứ lại đi lệch hướng như vậy. Trong cuộc phỏng vấn hôm ngày 30 tháng 9, một ngày sau đêm tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden, người cầm trịch Chris Wallace thừa nhận ông đã nhận ra muộn màng rằng Tổng thống Mỹ sẽ không tuân theo các quy tắc của cuộc tranh luận. Tôi đã đọc một số đánh giá, tôi biết mọi người nghĩ gì, ổn thôi, tôi đã không bắt kịp đủ nhanh. Tôi đoán là mình đã không nhận ra đây sẽ là chiến lược của Tổng thống, không chỉ cho phần mở đầu mà trong toàn bộ cuộc tranh luận, Wallace nói, đề cập tới việc Trump liên tục ngắt lời Biden. Nhớ lại cảm xúc khi ngồi trong hội trường Cleveland, nơi diễn ra buổi tranh luận giữa Trump Biden đầu tiên với hàng chục triệu người Mỹ đang theo dõi trực tiếp. Wallace khẳng định dù ông là một người chuyên nghiệp, ông cũng chưa từng trải qua điều gì như vậy. Trong suốt cuộc tranh luận kéo dài hơn 100 phút vào tối ngày 29 tháng 9, sáng 30 tháng 9 giờ Hà Nội, Trump và Biden liên tục cướp lời nhau, khiến Wallace nhiều lần phải chật vật đề nghị Trump không đắc lời đối thủ. Nếu tôi không cố giành quyền kiểm soát cuộc tranh luận, nó sẽ hoàn toàn đi sai hướng, Wallace nói. Người cầm trịch cho biết thêm, ông cảm thấy tuyệt vọng khi phải tạm dừng cuộc tranh luận để đề nghị hai ứng viên bớt ngắt lời đối phương. Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có khiến cuộc tranh luận chệch hướng hay không, Wallace cho biết, chắc chắn ngài ấy không giúp được gì. Wallace khẳng định ông nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phức tạp của mình, bao gồm đảm bảo cuộc tranh luận công bằng, tránh nghiêng về phía ai và cho phép ứng viên thể hiện bản thân họ. Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ hôm ngày 30 tháng 9 cho biết, họ sẽ ban hành biện pháp mới để duy trì trật tự tại các cuộc tranh luận sắp tới giữa Trump và Biden, dấu hiệu cho thấy sự thất vọng với kết quả tranh luận đầu tiên. Ủy ban cũng hết sức ca ngợi Wallace về kỹ năng và sự chuyên nghiệp của ông. Một trong những đề xuất phổ biến sau cuộc tranh luận đầu tiên là trao quyền cho người điều hành tắt tiếng micro của ứng viên. Tuy nhiên, Wallace cho biết điều này có thể sẽ không phù hợp. Đó là vấn đề thực tế, ngay cả khi micro của Tổng thống đã bị tắt, ông ấy vẫn có thể tiếp tục ngắt lời và micro của Biden có thể bắt được âm thanh ấy. Điều ấy vẫn làm gián đoạn quá trình tranh luận, ông nói. Wallace cũng khẳng định ông đã cố hết sức, vì vậy ông không còn gì phải đắn đo. Tôi chỉ thất vọng với kết quả, vì đó có thể là một buổi tối hữu ích hơn nhiều so với thực tế, ông chia sẻ. Trong cuộc tranh luận đầu tiên, Trump và Biden dành quá nhiều thời gian công kích đối phương, thay vì đưa ra những khác biệt trong chính sách, điều các cử tri muốn lắng nghe. Cuộc tranh luận bị cho là hỗn loạn, dường như cũng khiến người dân Mỹ ngán ngẩm. Khoảng 28,7 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên trên ABC, CBS, NBC và Fox, thấp hơn mức 45 triệu người xem Trump tranh luận với Hillary Clinton trên các kênh đó vào năm 2016. Cuộc tranh luận tiếp theo giữa Trump và Biden sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrian Arts ở Miami và cuộc tranh luận thứ ba được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 tại Đại học Belmont ở Nashville. Ban tổ chức thay đổi thể thức sau cuộc tranh luận hỗn loạn của ông Trump và Biden. Ban tổ chức tranh luận Tổng thống Mỹ cho biết sẽ thay đổi thể thức để hai cuộc tranh luận sắp tới giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden diễn ra có trật tự. Cuộc tranh luận tối qua cho thấy cần có thêm những điều chỉnh kết cấu cho các cuộc tranh luận sau này để đảm bảo một cuộc tranh luận có trật tự hơn về các vấn đề. Ban tổ chức tranh luận Tổng thống Mỹ cho biết trong thông cáo phát đi ngày 30 tháng 9. Về phần mình, ứng viên dân chủ Joe Biden nói, Ông hy vọng trong các cuộc tranh luận tiếp theo, các ứng viên sẽ bị buộc yêu cầu tắt microphone khi không tranh luận. Đúng là một nỗi xấu hổ quốc gia. Tôi không dám đoán điều gì xảy ra trong cuộc tranh luận thứ hai và thứ ba. Ông Biden nói khi ngầm chỉ trích phần thể hiện của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump cáo buộc ban tổ chức thay đổi luật chơi giữa trận đấu. Bản thân ông Trump cũng chỉ trích người dẫn chương trình Chris Wallace gọi cuộc tranh luận tối ngày 29 tháng 9 là cuộc đấu 2 chọi 1. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống diễn ra khá hỗn loạn, khi hai bên liên tục công kích ngắt lời nhau. Biên tập viên CNN thậm chí ví cuộc tranh luận giống như một vụ tai nạn tàu hỏa. Hiện còn nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu ai có thể hiện tốt hơn trong cuộc tranh luận đầu tiên này trong khi hai ứng viên dường như hài lòng với phần thể hiện của mình. Nhiều ý kiến nói rằng cả hai đều thất bại.